chào mọi người Hôm nay mình sẽ nói về cái việc bán cho con của Rockler Gervi Thì về cái việc mà bán cho con của trại chó Rockler Gervi Hà Nội Thì như trước đây là mình đã có một cái video nói về cái việc là đặt nhận đặt cọc các con chó con trước à, Mỗi một cái suất cọc là 5 triệu Rồi sau đấy thì đến khi có chó con sẽ lần lượt theo cái thứ tự cọc Đấy là cái câu chuyện của năm 2020 à, đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì mình sẽ thay đổi lại trại sẽ thay đổi lại về cái cách bán cho con là trại sẽ không nhận cọc trước nữa à, mà sẽ chuyển sang là khi nào mà cái con cho con mọi người cứ theo dõi ở các video khi nào mà con cho con nó tiêm xong hai mũi vaccine đủ điều kiện để vào nhà mới khi con cho con nó trên 2 tháng nó đã đào đủ 2 tháng rồi và đủ hai mũi vaccine rồi thì khi ấy trại sẽ đăng video để bán và lúc ấy ai mua mọi người ai mua như thế nào mọi người theo dõi từ trước rồi thì ok mọi người chuyển khoản là xong chứ chạy sẽ không nhận cọc như trước đây nữa vì sao lại không nhận cọc trước đây là chạy có nhận cọc và chia sẻ với mọi người là như lúc trước là mình còn nợ cọc của 11 người 11 người đã chuyển tiền cọc 5 triệu uh, trước bởi vì lúc trước là mình nhận cọc và mình đã chủ động là mình trả lại cho 6 người trả lại cho 5 người còn 6 người nữa thì 6 người nữa là mình cũng đã có hỏi mọi người là nhận lại cọc thì mình sẽ chuyển lại nhưng mà mọi người không mọi người chờ để có cho con mọi người bắt chứ mọi người không nhận lại tiền à, là bởi vì sao mình muốn nhận cọc à, trả lại cọc cho mọi người lúc trước mình đã nhận là bởi vì là mình nhận cọc của mọi người nhưng mà nó lâu quá nó các cái đàn cho con nó nhỡ nhàng rồi này kia thành ra là rất là sốt ruột tính mình thì mình không thích nợ mình không thích nợ mọi người theo kiểu như thế mình lúc trước mình nhận cọc là bởi vì nó đã có cái đàn cho con sẵn đấy rồi nhưng không may nó có một cái đợt là nó vào dịch và cho con bị mất mất uh, hai đàn liền của cái đợt nhận cọc đó thành ra là mới nợ bị nợ chó của mọi người còn ngay sau đấy thì lại tiếp tục lại bị hỏng hai đàn tiếp theo do con chó nó bầu ở trong cái giai đoạn là uh, thời tiết nó khắc nghiệt và các con chó của nhà mình thì nó đều là những cái con chó một là con chó nhập hai là con chó đời F1 nó chưa có thích nghi khí hậu nhiều thành ra là cái quá trình mang thai ấy, nó chịu ảnh hưởng rất là lớn của cái cái, cái thời tiết thế cho nên là nó không thuận lợi bốn đàn liền thì thành ra là nợ mọi người lâu quá mình sốt ruột cho nên là mình hỏi mọi người chủ động mình hỏi là để mình trả lại cọc và mình quyết định là trại sẽ không nhận cọc trước nữa để cho nó đỡ sốt ruột đỡ phải rơi vào cái cảnh mà mọi người cọc rồi thì mọi người cũng sốt ruột chờ cho con mà mình cầm tiền của mọi người rồi mình cũng sốt ruột bởi vì mình đang nợ mình đang nợ cho con mà mình thì mình không thích cảm giác nợ cho nên là từ uh, cái thời điểm như vài video trước là mình cũng đã đăng rồi nhưng cứ coi như là từ thời điểm bây giờ từ tháng 9 này từ tháng 9 2021 ờ, này trở đi thì trại sẽ không nhận cọc trước nữa còn 6 anh em mà vẫn cứ giữ lại cọc muốn giữ lại cọc để chờ bắt cho con thì mình sẽ chỉ giữ đúng 6 cọc thôi mình sẽ không nhận cọc thêm à, nếu mà một số bạn mà đã có liên hệ với trại ở cái thời gian gần đây thì thì thì các bạn sẽ rõ là một số bạn là muốn cọc nhưng mà mình không có nhận là các bạn hết sức thông cảm là rất là cảm ơn mọi người đã yêu thương và tin tưởng uh, cũng như là yêu thích cái con chó con của Rogolovy uh, ờ, nhưng mà cái việc cọc trước đấy thì lẽ ra là nó sẽ rất là thuận lợi cho cả hai bên cả mọi người muốn mua là mọi người chủ động mọi người sẽ mua được sớm hai là trại chủ động về cái mặt uh, nhân giống và cái đầu ra của con chó con nhưng mà nó lại có dở cái là nó sốt ruột nó gây ra cái sự sốt ruột không cần thiết là cái người đặt cọc cũng sốt ruột chờ thỉnh thoảng lại hỏi và bản thân mình tự mình mình cũng sốt ruột bởi vì cầm tiền của mọi người cọc mà mọi người muốn bắt cho ngay mà mình chưa có cho ngay cho mọi người bắt đó thành ra là từ giờ trở đi là trại sẽ không nhận cọc thêm nữa chỉ nợ 6 bạn kia thôi còn nếu mà sáu bạn ấy bất kỳ lúc nào mà các bạn xem cái video này và bất kỳ lúc nào mà các bạn muốn nhận lại cái tiền cọc 5 triệu đó thì các bạn cứ liên hệ với mình mình sẽ chuyển khoản lại cho mọi người thôi à, còn có 5 người là mình đã chuyển khoản lại cho mọi người từ tháng 7 đến bây giờ là mình đã chuyển lại cho 5 người rồi là là uh, lúc đầu thì mọi người bảo là mọi người uh, muốn chờ chó nhưng mà sau chờ một lứa hai lứa nó bị hỏng là mọi người sốt ruột thì mọi người muốn cầm lại hoặc là có cái việc gì bí cần đến tiền hay gì đấy thì cứ báo mình mình sẽ chuyển lại cho cái đó thì nó đơn giản thôi nhà chỉ thiếu chó chứ còn tiền mặt vài triệu thì lúc nào cũng có ok xong đấy là cái câu chuyện về bán chó thì uh, thống nhất là mình sẽ không nhận cọc nữa để mọi người không phải hỏi nhiều và mọi người thích cái con chó con của trại thì mọi người cứ theo dõi ở trên kênh khi có chó con thì mình sẽ đăng video cho con từ bé đến lớn rồi nhưng mà mình sẽ chỉ bán cho các con chó con mình uh, nhận bán con chó con khi mà các con chó con nó tiêm xong hai mũi vaccine nó sắp về nhà mới tức là cái lúc mà mọi người mua chó ấy, là mọi người sẽ chuyển tiền hết luôn và đến từ cái thời điểm mọi người chuyển tiền đấy đến cái khi mọi người nhận chó thì nó chỉ trong vòng một tuần thôi là tức là cái con chó nó tiêm xong đủ hai mũi ok thì lúc đấy mình mới đang bán và lúc đấy mình mới bán chứ mình sẽ không nhận cọc trước nữa thì đấy là một cái thông báo ờ, đến ờ, để mọi người cùng biết về cái việc mua cái con chó con còn cái giá thì uh, mọi người tham khảo cái giá nó vẫn như vậy thôi nó không có thay đổi gì cả nó có ba cái mức giá mức rẻ thì từ 12 đến 15 triệu mức giữa thì từ 16 mà cho đến 25 triệu mà mức cao thì trên 25 triệu đó thì mọi người sẽ xem ở trong cái video giá cho con mình nói rất kỹ rồi Ok cái câu chuyện về mua bán là như vậy là thống nhất như vậy là xong siro ngồi dậy đi siro là để cho mọi người biết là cái uh, việc mua bán đấy là nếu mà mọi người mà có muốn mua các con chó con của trại ấy, thì uh, mọi người vẫn có thể liên hệ trước với mình nhưng mình sẽ không nhận cọc trước nhưng mọi người vẫn có thể liên hệ trước với mình và đến khi con cho con nó có cái video thì có thể mình sẽ báo trước cho mọi người để mọi người có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ là có cho con xong mọi người chọn được cho con xong là ok là sẽ uh, mọi người chọn con nào mọi người sẽ chuyển tiền để cho mọi người chủ động chứ không là chờ mãi cái ông này uh, chờ mãi để bắt cho con của ông này đến lúc ông mới có cho con này đúng vào lúc mình bận thì mình lại không bắt được thì nó cũng gì đấy nó cũng là cái dở của nó tại sao mà như lúc trước mà mà mình nhận cọc trước là để nó tránh trường hợp uh, cho một số người là đúng cái lúc có cho con thì bận không có theo dõi được nên là thành ra là bị bỏ lỡ thì mọi người mà quan tâm cho con mọi người vẫn có thể là mọi người sẽ liên hệ qua Zalo điện thoại của trại là số 098 111 5000 để mình sẽ lưu lại những cái thông tin của mọi người à, đến khi mà có cho con thì mình sẽ nhắn tin mình báo cho mọi người nhắn tin hoặc là gọi điện báo trước để cho mọi người có thể vào mọi người chủ động mọi người xem còn khi mà nó trong cái tình huống như này thì khi cái số lượng cho con nó có ít thì mọi người cũng hết sức thông cảm là nếu mà nhiều người cùng hỏi nhưng mà nó ai mà mua trước ai chuyển khoản trước thì ok mình sẽ bán cho người đó đấy là cái mà mọi người phải hết sức thông cảm bởi vì hiện tại bây giờ cái số lượng cho con của trại nó chưa có nhiều Hiện, uh, đến uh, năm tiếp theo thì hy vọng nó sẽ nhiều hơn thực sự mà nói bây giờ là trại mình các cái con cái giống của trại nhé là mình có 12 con cái giống của trại là những cái con chó ở trong cái tuổi sinh sản tốt nhưng mà cái việc nó bầu thì rất là dễ phối cái là bầu ngay nhưng nó có giữ được bầu hay không đấy nó này là chuyện khác và cái việc mà nó bầu rồi nó đẻ ra cho con nó có khỏe nó có sống được đến khi mà tiêm đủ hai mũi vaccine cho nó nó này là chuyện khác nha mọi người nha nó có rất nhiều những cái rủi ro trong cái quá trình nuôi đó bởi vì con chó nó càng mà gần với lại con chó nhập thì nó càng khó à, vì nó chưa có thích nghi khí hậu như những như những cái con chó mà nó ở Việt Nam rất nhiều đời rồi thì còn tất nhiên là cái câu chuyện về chất lượng thì nó còn nhiều thứ uh, ai cũng thích là cái con chó là nó gần với con chó nhập nhất nhưng mà gần với con chó nhập thì một giá nó cao và hai là nó sẽ khó chứ nó không có dễ đó thì còn một cái nữa là cái lịch đẻ của các con chó của mình thì cho đến hiện tại bây giờ uh, như cái tháng này là mình đã nhỡ mất một đàn là bị tiêu thai rồi uh, còn một đàn sắp đến ngày đẻ thì cái bụng nó cũng nhỏ lắm chắc nó ít con là con Gina đang chờ nó đẻ còn cái tiếp theo nữa là phải chờ Siro và chờ con Sakuza là hai con Sakuza mình cũng nuôi tại trại và Siro thì đây mọi người xem nhìn gặp thường xuyên thì sẽ phải chờ đến hai con này ờ, à, nó đẻ thì mới có cho con tiếp đó thì ít nhất là hai tháng nữa cơ ít nhất là hai tháng nữa thành ra là nếu mà sáu anh em sáu anh em mà uh, đang uh, có cái cọc gửi mình trước cho con đấy mà mọi người bất kỳ lúc nào mà mọi người muốn nhận lại cái cọc đó thì mọi người cứ báo cho mình nhắn tin qua Zalo hoặc là điện thoại là ok nhá thì mình sẽ chuyển lại cho mọi người thôi cái đấy thì nó đơn giản Ok xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo